Ok, xin chào các bạn trên uh, channel mình là mình là jackie hôm nay mình có một quay một video kiểu và mua thử hai block hai ảnh block food trên shop block block 88.com đây đây và cái vỏ là mình đã mua hai con ạc và cái vỏ kết quả mình nhận được chính là thật ra lúc nãy mình đã có quay một video rồi nhưng kết quả là mình không đăng lên được vì admin ai lộn việc rốt gì ai lộn youtube nói là vì nó quá dài nên phải quay lại phải quay video lại nè đó và nó nói tự nhiên loại free fire và mình sẽ dẫn cho bạn cách chi tiết và quảng cáo sớm này luôn đây có một vấn đề kỹ nè mình sẽ thử uh, xem uh, youtube của nè bạn nhìn nè khi mà anh tú em mình ảnh có quảng cáo rồi mua thử trên server Roblox 88 cơm kết quả là anh vào một uh, tài khoản Nick Black Food và các bạn nó sống bản tiếp Free Fire vị trí số 1 Việt Nam mình thì cũng vậy luôn Garana Free Fire nè chấm HTML HTML nhưng mà mấy bạn để ý kỹ những con ạc à, à, những số ạc à. nó có điền số là nó có điền hai chữ số nè nó chỉ điền hai chữ số hai chữ số và một chữ số nó chỉ điền mấy con ạc ấy nó điền hai chữ số và một chữ số thôi mà trong khi anh hát anh ờ, tú kim minh ấy thì ảnh ờ, khi lúc ảnh mua ạc ấy, thì nó có tới thì những con ạc đó nó sẽ cái mã ạc của nó cái mã số ạc của nó là tới bốn con số rồi mấy bạn thấy sự khác biệt không đây là sự khác biệt không hề nhẹ và vâng, các bạn mà bạn mà cho bạn xem ít uh, video của anh đâu này em nè. Của và cái quả ảnh mua ạc cả nha anh uh, tôi ghi mình nó mua ạc đốt phút và cái quả ảnh nó có được ID ạc và 8157 là 8157 mật khẩu thì không thì anh cũng có luôn tài tên tài khoản anh cũng có loại block root còn các mình mua từ từ còn cái lúc mình mua nè mình vào ờ, tài khoản đã mua nhé cái này mình đã mua vẫn là mình không nhận được mật khẩu nên mình sẽ cho số bạn luôn đó và kết quả là đây à, tú gaming ấy thì anh mua à có tới 4 mã có bốn số mã rồi anh loại group tài khoản thì là có tên luôn có mật khẩu luôn giá 50k không bắt vị không bắt trả còn mình mua thì ID là có hai số 64 và 80 nha mình sẽ ấn thử review nhưng mà xem ad thế nào mà mình mua đấy cái ad này nè mình uh, mua vì có hai trái uh, bệnh viện này có đồ mua Campuchia này bệnh viện này và nó, mình nhìn thấy nó khá là xịn và mình đã mua rồi nó nó rõ ràng giảm giá 90 phần trăm chỉ còn 50k chỉ cần 50 đồng 50 nghìn đồng à có báo đố và mua chi v hai bệnh viện và mình mua xong và kết quả là sao tụi nó nó nè có một điều lạ kỳ cho mấy bạn xem luôn nhưng là mình đã thử mua cái ạc này rồi và các bạn nó mình đã thử mua cái ạc này mình đã mua rồi nha là mua rồi mới có lịch sử mua đó nhưng mà sau đó có lẽ admin của rốt của shop rốt lót 88.com đã tạo đã bán lại cái ạc này luôn nè kiểu như lừa kiểu như lấy cái ạc này á, lừa đảo cho người khác lừa đảo cho mình rồi xong mới quyết định lừa tiền của mình rồi cái sau nó mới quyết định lừa cái summit để sử dụng lại cái này để lừa cho người để lừa người khác nữa nè rõ ràng mình đã mua rồi cái tự nhiên ấn tự nhiên mình ấn rồi cái app này review bạn xem thế nào shop tài khoản tám sáu sáu tư nè cái từ nó nói mua ngay 50 50 ngàn đồng trong khi mình mua rồi làm sao trong khi mà nó mua rồi thì làm sao người mua được nữa mà trong khi nó vẫn mua được bạn mặc chưa bị lừa nè mình cũng ấn thử a tám tới tám mươi luôn đó nó cũng giống nhà kia nha đó mà ăn này nó có tới hai trái ác vị ơi vĩnh viễn rồi nè đó cùng với nó thức tỉnh rồi có game pass luôn nên mình quyết định mua ạc này nên mình quyết định mua ạc này và kết quả là sao mua rồi và kết quả là hai con ạc này mình đã mua rồi nó tự nhiên nó được hai con hàng này mình đã mua rồi tự nhiên nó được xếp vào loại à free fire mình có chơi free fire nhưng mà mình không chơi nhiều tự nhiên nó được xếp vào loại free fire nó là tài khoản cho hết hạn thời gian giảm giá 90 phần trăm mật khẩu thì nó vui đầu nạp thêm 50k để nhận đạt what lừa đảo à mua giá 50k rồi nó kêu nạp thêm 50k để nhận nè và quế bảo lúc mình mua thì mình có 100k mà cái lúc mình mua ảnh này đầu tiên hai hai một trăm ảnh này đầu tiên nè à lúc mà còn 50k nếu mình còn 50k thì nó cho mình ăn đâu nó cho mình đâu và kết quả là sao và cái quả shop này nó lừa mình nè nè mình xá bớt này đi và cái quả shop này lừa mình rồi và khuyến khích của là nạp thêm 50k để nhận thêm và trong khi từ từ mình xem thử để mình có thể đăng lên 6 phút rồi anh à, tú gaming mùa mày có tên rồi phải khó rõ ràng nha nè anh đã nhập vào nè đó anh có được mật khẩu và tên nhưng mà anh vô được hoàn toàn và các bạn Vậy các bác anh đã mua được access uy tín chất lượng hoàn toàn từ từ bạn trong kia này mình sẽ chat luôn này đi mình sẽ chat với anh tối ngày mình luôn the Mình có khi mình mua mình đã ớt vào đường link ờ, của shop nè Nè, nó có nhấp vào đường link nữa bạn. Giờ 8 phút. Nè mình có nè. Đây. Mình mua bằng cách nhấp vào đường link chứ mình không search hashtag hay là nhận vật không chứ mình không có search bình thường này nha. và kết quả là vẫn thế này ở lộn mà mình chụp hình lại bạn xem nè mình sẽ thử chụp hình rồi nhắn này lên cho cho anh à, tú kim nguyễn anh nếu bạn có quen bếp admin thì cũng sớm với mình các bạn sửa rồi mình ngán nó không được à quên mình sẽ up video này lên nè thì có gì à quên vay xong video này xong ấy mình sẽ up video này lên thì có gì mình chat á, anh tú gaming mình sẽ nhắn luôn cái mình sẽ nhắn luôn mình sẽ nhắn luôn cái đường lên video của mình để cho ảnh quay ảnh cho ảnh quay video theo ảnh sẽ thấy anh tôi nghe mình thì anh ước vì em ước vì quan của ước ờ, link video của, của em lên shop lên comment của anh ấy. thì anh sẽ thấy cái này nè thì anh nếu mà anh quen biết là admin hoặc hoặc là nếu anh quen biết là admin hoặc chính là admin ấy, thì anh hãy ờ, lấy lại ờ, tại tên tài khoản là mật khẩu à dùm em nhé đây này anh ơi em bị vấn đề này nè đó mua rồi em đã mua rồi còn không đọc mua rồi thì mới tại phải đã mua nha em mong vậy em mong sẽ làm uh, việc lấy lại công bằng mình cũng đã tra vào facebook và báo cáo mọi người đừng mua và nếu mà chủ anh bên này là người lừa đảo này á thì sớm một gì cũng có thể đi tù như thế thì anh minh sẽ bị vi phạm về việc ờ, cướp của chiếm đoạt tài sản cướp lừa đảo cướp của chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt tài sản à, mà thôi giờ mình nghĩ ra bạn mình quay video để báo cáo bạn đó đừng mua à whatsapp roblox 88 com vì mình sẽ gặp được vấn đề như thế này vì vì mình gặp vấn đề vì mình gặp được cái vấn đề đó chính là vấn đề như thế này mình gặp được một vấn đề nha vì mình gặp một vấn đề như thế này đừng mua nha bạn ok bạn ờ, giờ bye bye bạn nha mình xem sau video này mấy bạn đừng mấy bạn hãy cho mình một like subscribe nhấn cái chuông để nhận thông báo sớm nhất từ kênh youtube của mình và mình sẽ up video này lên và cho mình thêm động và nhấn like subscribe nó cũng cho mình thêm động lực làm thêm video tiếp theo nha giờ mình hơi lười và đồng thời mình học nhiều giờ mình cũng có thêm bài tập nữa mà giờ thôi bye bye